Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Lữ Gia phường 9, diện tích 78m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Bắc, đường xe máy, cách trung tâm Đà Lạt 3,5 km, đất bằng phẳng. Xung quanh nhiều nhà, thích hợp đầu tư hoặc ở lâu dài, giá 2 tỷ đồng. nhà hẻm đường 3 tháng 4 phường 3, diện tích 88m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường bê tông ô tô, kết cấu. Một trệt một áp mái, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách đường 3 tháng 4 50m, ngay trung tâm thành phố, đầy đủ tiện ích, khu dân cư sầm uất, thuận tiện định cư, kinh doanh. Giá 6,9 tỷ đồng. Đất xây dựng Trần Quý Cáp, diện tích 260m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường nhựa ô tô. Cách Trần Quý Cáp 700m, cách trung tâm Đà Lạt 5 km, dân cư sầm uất, gần chợ, trường học, bệnh viện, giá 11 tỷ đồng. Đất xây dựng Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, diện tích 193 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô. Cách quốc lộ 2600 m cách trung tâm Đà Lạt 20 km, dân cư đông đúc, gần chợ, trường học, giá 4,5 tỷ đồng.